Một góc nhìn tổng quan về mã cổ phiếu nhà đầu tư quan tâm Hiểu rõ bản chất doanh nghiệp, thấy được giá trị thực sự Với những ý kiến đa chiều, nhiều góc cạnh đối lập Những phân tích cơ bản tới từ các chuyên gia của VN Direct Chương trình cổ phiếu 360 độ livestream trên Facebook page VN Direct lúc 15 giờ 30 thứ năm hàng tuần. Theo dõi lại ngay trên kênh YouTube VN Direct Official. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 được phát sóng vào lúc 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần và tôi là Duy đến từ trung tâm tư vấn đầu tư. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh, mã cổ phiếu DXG. Thì và đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay sẽ là anh Toàn là đến từ bộ phận là phân tích ngành và cổ phiếu của công ty VN Direct và anh Toàn là chuyên gia về nhóm ngành bất động sản đối với cả cổ phiếu đất à, đất xanh thì chúng ta cũng đã thấy là cái thời gian vừa qua thì những cái cổ phiếu về dòng cổ phiếu bất động sản đã có một cái đợt tăng rất là mạnh trong thời gian vừa rồi và đất xanh thì cũng là một trong những cổ phiếu bất động sản và cũng được hưởng lợi từ cái làn sóng tăng giá này và chúng ta sẽ cùng phân tích về cổ phiếu này trong thời gian trong cái ờ, những cái ờ, slide tiếp theo thì đối với cả cổ phiếu DXG thì chúng ta sẽ thấy là có một số cái điểm rất là đặc biệt đấy là DXG thì bên cạnh là việc là làm bất động sản thì thực ra họ tiền thân là một công ty môi giới bất động sản nghĩa là họ đi từ cái khâu là bán hàng và sau đấy thì là mới chuyển thành là phát triển cả nhà cả thị trường à phát triển cả dự án bất động sản luôn thì thành ra là cái mô hình mà khách hàng khi mà sử dụng cái dịch vụ mua hay là khi mà mua cái nhà ở thì sẽ là được DXG chăm sóc tốt hơn và ngoài ra thì cũng là đồng thời là giúp cho DXG là có thể là phát triển cái kênh bán hàng là tốt hơn so với những cái nhà phát triển bất động sản khác và thì chúng ta sẽ cùng điểm qua ba cái điểm tích cực ngày hôm nay luôn để cùng nhìn xem xem là thế liệu với một doanh nghiệp mà có cái mô hình hoạt động kinh doanh về bất động sản nó toàn vẹn nó đầy đủ như vậy và nó hơn với à, nó khác với cả những cái doanh nghiệp bất động sản bình thường khác thì có những cái điểm gì mà chúng ta nên lưu ý vâng ạ và bây giờ thì mời anh Toàn sẽ điểm qua ba điểm tích cực ngày hôm nay của DXG vâng cảm ơn anh Duy thì nói về ba điểm tích cực đối với ờ, để lựa chọn đầu tư cho đối với cổ phiếu đất xanh thì tôi ờ, điểm ra ba điểm thứ nhất là thị phần số 1 về môi giới bất động sản với hệ sinh thái toàn diện và thứ hai là mô hình kinh doanh khác biệt đem lại hiệu quả cao so với đối thủ và thứ ba là động lực tăng trưởng ờ, rất là tốt trong giai đoạn 2021 đến 2025 với cái quỹ đất rất là lớn. Thì đi vào điểm thứ nhất, ờ, ờ, đối với tập đoàn đất xanh thì họ có một công ty con là đất xanh service là công ty con thì công ty này là công ty trực tiếp sở hữu và quản lý tất cả những các cái hoạt động về mảng môi giới đối với tập đoàn thì đối với đất xanh service thì tôi nhớ không nhầm thì chúng ta đã có một cái chương trình về đất xanh ờ, DXS ở wow. Vâng. trong một trong những cái số đầu tiên rồi thì ờ, dưới góc độ là công ty mẹ ờ, sở hữu khoảng hơn 56% đất xanh service thì tập đoàn đất xanh cũng cũng tương ứng cũng là một công ty mà có cái mảng môi giới bất động sản coi là lớn nhất thị trường với khoảng 30% thị phần tính đến cuối năm 2020 và họ có có cái thị phần hầu như là rất là rất là lớn ở cả ba vùng ba miền là miền Bắc ừ, đến 40%, miền Tây thì đến 40 50% ở miền Nam thì khoảng 15%. Và DXS đang sở hữu một cái hệ thống phân phối vượt trội so với đối thủ các đối thủ. Ví dụ như khi so với Senland thì uh, lượng cộng tác viên của Đất Xanh gấp khoảng 5 lần và số lượng nhân viên bán hàng cũng như sàn giao dịch và liên kết của của Đất Xanh cũng lớn hơn so với các đối thủ cùng ngành rất là nhiều và uh, và DXS thì luôn duy trì được một cái lượng giao dịch thành công vượt trội so với đối thủ uh, và chúng ta có thể xét trong ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là từ năm 2007 đến 2010 thì khi đó họ đang tập trung vào cái mảng uh, môi giới truyền thống thì uh, và đang đang thu thập khách hàng đây là giai đoạn xây dựng thị trường thì họ tăng trưởng với tốc độ là khoảng tốc, tốc độ kép là khoảng 16,3% Ờ, đến giai đoạn 2011 đến 2014 thì họ bắt đầu đi vào cái hoạt động kinh doanh môi giới chọn gói có nghĩa là họ tham gia vào cái cái chuỗi giá trị tính từ cái lúc sở hữu đất cho đến lúc mà phát triển bất động sản thì ờ, giai đoạn này họ tăng trưởng đến 30,5% và giai đoạn sau đó khi mà họ đã có một cái lượng khách hàng ổn định rồi thì họ duy trì được cái mức tăng trưởng kép rất là tốt với cũng loanh quanh khoảng gần 30%. Ờ, về mô hình kinh doanh của công ty tập đoàn mẹ DXG thì họ có một cái hệ sinh thái khá là hoàn chỉnh từ xây dựng, ờ, phát triển và sau đó phát triển xong thì họ có hoạt động dịch vụ môi giới, có nghĩa là họ đã bao gồm gần như là hoàn chỉnh cái chuỗi giá trị ờ, xây dựng ờ, chuỗi giá trị phát triển bất động sản rồi. Và khác với đối thủ thì ờ, ừ, cái cái mảng à, môi giới chọn gói của của DXG ấy, thì à, thường có những cái họ thu được những cái à, lượng hoa hồng cao hơn thì theo thống kê của tôi là lượng hoa hồng khoảng 10 đến 20% so với cái hoạt động môi giới truyền thống thì chỉ khoảng từ khoảng 3 đến 5% thôi thì à, mức phí này góp phần sẽ làm cho biên lợi nhuận gộp của DXS cũng như DXG cao hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng ngành. Vâng. Với công ty mẹ thì biên lợi nhuận gộp của DXG có lúc lao động khoảng từ 45 đến hơn 50%. À, ý thứ ba về động lực tăng trưởng năm 2021 năm 2025 thì uh, với cái nền tảng vững chắc ở trong cái mảng môi giới sơ cấp thì công ty con DXS có thể có vị thế thuận lợi để mở rộng mô hình kinh doanh và đa dạng hóa dịch vụ. Và từ năm 2019 thì sau khi phủ sóng cả nước và giữ vững thị phần này thì họ bắt đầu chuyển sang mở rộng giai đoạn mở rộng mô hình kinh doanh và họ đa dạng hóa cung cấp toàn diện các cái dịch vụ bất động sản và chúng tôi tin rằng là cái sự khan hiếm nguồn cung mới tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021 sẽ không có tác động đáng kể cho đất xanh do thị phần của đất xanh không tập trung nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh mà được dàn trải khắp cả nước. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng cái hoạt động giãn cách xã hội bởi dịch bệnh Covid-19 thì ờ, cũng như là đã diễn ra ở, ở thời gian vừa qua ấy, tác động có sẽ có tác động tiêu cực một chút lên hoạt động bán hàng của đất ờ, của đất xanh tuy nhiên thì họ đang đẩy mạnh những cái ờ, kênh bán hàng online à. và cái sự phục hồi hồi trước mắt của cái thị, thị ờ, của thị trường bất động sản thì cũng cũng chúng ta có thể kỳ vọng vào những cái mức tăng trưởng từ từ những cái nền mức nền thấp à, về quỹ đất thì hiện nay đất xanh đang nắm giữ một cái quỹ đất tương đối lớn uh, khoảng 2.300 hecta và họ đã nhận thức được cái rủi ro quỹ đất hạn chế ờ, và họ có tham vọng trở thành một cái nhà phát triển bất động sản hàng đầu. Chính vì thế mà trong giai đoạn năm 2011 đến 2013 thì, thì họ đã liên tục uh, thu mua và M&A các cái dự, dự án và tính đến nay thì với 2.300 hecta này thì họ nằm trong một trong 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu của Việt Nam và cái lượng quỹ đất này tập trung lớn chủ yếu ở Vĩnh Phúc ở Bắc Giang, ở Khánh Hòa, ở thành phố Hồ Chí Minh ờ, cũng như ở Đồng Nai và Bình Dương và một số tỉnh lân cận như Kiên Giang, Long An hay Hậu Giang. Về doanh số ký bán ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ờ, tôi có nhận định là họ sẽ sẽ sẽ tăng lên trong giai đoạn năm 2022 đến năm 2010 à, năm 2023 vì hầu hết ừ, tuy nhiên hầu hết các quỹ đất của đất xanh tại thành phố Hồ Chí Minh thì hầu hết là bị trì hoãn uh, triển khai bởi vì uh, vướng về vấn đề pháp về pháp lý cho nên là họ đã nhanh chóng uh, thay đổi chiến lược là họ uh, đã triển khai các cái dự án tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh ví dụ như là uh, dự án Game Skywon ở Long Thành Đồng Nai và dự án Opal Boulevard tại Bình Dương và sự uh, chuyển hướng đầu tư này thì uh, khiến cho nó dễ dàng hơn bởi vì là cái quy trình pháp lý tại các khu vực này được thực hiện một cách nhanh chóng hơn và ngoài ra thì vị trí chiến lược của các dự án này sẽ được hưởng lợi uh, từ cái việc uh, nâng cấp hạ tầng từ việc xây dựng uh, sân bay Long Thành và tổng giá trị ước tính của hai dự án nói trên thì tôi ước tính nó có thể đạt 12.500 tỷ và đảm bảo cho cái doanh thu của đất xanh phát triển trong vòng 2 năm. Ngoài ra thì đất xanh còn sở hữu một cái cái kế hoạch triển khai dự án rất là dày đặc và đặc, và tập trung chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh như Khánh Hòa à, như là Hậu Giang rồi Kiên Giang. Ngoài ra thì họ cũng có một số dự án ở miền miền Bắc nữa. Và chúng tôi cho rằng là cái nút thắt pháp lý sẽ dần được gỡ bỏ từ năm 2022 đối với các dự án của đất xanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái việc mà khiến cho đất xanh uh, rất là gặp khó khăn ở trong cái ờ, thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn vừa qua bởi vì cái vấn đề pháp lý ở khu vực này rất là nhạy cảm. Thì ờ, tuy nhiên thì ờ, đất xanh có thể thực hiện được kế hoạch triển khai dự án với tổng giá trị phát triển ước tính lên đến 60.000 tỷ đồng trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 theo ước đoán theo ước tính của của phòng phân tích. Thì trong giai đoạn 2021 đến năm 2023 ấy, thì chúng tôi ước tính doanh thu từ mảng phát triển bất động sản sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 28% một năm đến chủ yếu từ các dự án như là Game Skyworld, uh, ờ, Open uh, Open City View, Open Park View, St. Moritz hay là đặc biệt là Game Sky uh, uh, Game River View, uh, Game Riverside khi mà mở khóa được thành công cái nút thắt về pháp lý. Về mặt định giá thì uh, chúng tôi th nhận thấy là đất xanh vẫn còn tương đối rẻ hơn so với các doanh nghiệp vùng ngành thực ra thì cái việc này nó cũng là cái việc mà mà thị trường nó đánh giá phần nào đó nó là hợp lý thôi bởi vì là đất xanh vướng à, một số ừ, vấn đề về mặt pháp lý tuy nhiên thì trong tương lai những cái vấn đề này ờ, tôi nhận định là đất xanh sẽ được hưởng lợi ừ, rõ ràng nhất à. so với các đối thủ từ việc mà gỡ bỏ được các cái nút thắt pháp lý tại à, tại thị trường bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh. À. Vâng. vâng. À, vậy là anh Toàn đã chia sẻ với cả quý nhà đầu tư về ba cái điểm tích cực của cổ phiếu đất xanh ngày hôm nay. Thì đầu tiên đấy là chúng ta có thể nhìn thấy đấy là <clears throat> cái luận điểm đầu tiên là về cái việc là đất xanh là họ có một cái là họ là công ty có thị phần môi giới bất động sản số 1 tại à, Việt Nam với thị phần lên đến là 30% tính đến cuối năm 2020 và chính vì thị phần và cái à, cách hoạt động vượt trội của đất xanh nhờ cái hệ thống bán hàng cũng như là cái việc là sử dụng là cái ờ, hệ sinh à, sử dụng cái hệ sinh thái hay là kiểu hay là cái uh, chính sách bán hàng hay là chính sách mà kiểu là hỗ trợ cho cả các chủ đầu tư là sẽ là om đủ à, nghĩa là cầm đủ các uh, bất động sản ngay từ đầu thì cũng đã khiến cho cái biên lợi nhuận gộp của cái mảng môi giới bất động sản này của đất xanh rất là tốt là thậm chí là nếu mà chúng ta so với cả công ty bất động sản môi giới bất động sản đứng thứ hai là Senland chẳng hạn thì đất xanh cũng vượt trội hơn rất là nhiều có những năm mà có thể là ừ. tăng cao nhiều hơn gấp đôi so với cả công ty Senland và cái việc cái hệ sinh thái này thì bên cạnh là một cái động lực tăng trưởng rất là tốt cho đất xanh khi mà cái thị trường bất động sản bùng nổ thì lại bên cạnh đấy lại còn là một cái um, một trong những cái cách mà để cho đất xanh họ có thể bán được cái dự án bất động sản của họ một cách dễ dàng hơn bởi vì do là họ đang là bởi vì đương nhiên là nếu mà chúng ta nhìn thấy thì ví dụ như Masan họ mua Vinmart cộng chẳng hạn và thực ra thì Vinmart cũng chưa có lãi đâu nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái giá trị mà về cái giá trị gia tăng cho Masan đối với cả chuỗi cửa hàng Vinmart thì chúng ta sẽ thấy là những cái mặt hàng mà Masan có thể sản xuất được thì Vinmart hiện tại là sẽ chủ yếu là sẽ chỉ bán mặt hàng của Masan thôi và ngoài ra thì cũng sẽ hạn chế bớt những cái mặt hàng cạnh tranh khác của mình thì qua đấy là cái việc là họ có một kênh phân phối mạnh cũng sẽ giúp cho là cái sản phẩm của họ tiếp cận được nhà đầu tư tốt hơn và cũng đồng thời là sẽ chiếm lĩnh thị trường dễ hơn và ngoài ra thì bên cạnh cái việc hệ thống phân phối tốt như thế và cái động lực tăng và cái độ lực tăng trưởng của cái hệ thống phân phối này cũng rất là hấp dẫn và tiềm năng vì thị trường bất động sản sẽ bùng nổ trong tương lai thì thì đất xanh còn có một cái lợi thế khác đấy chính là cái quỹ đất của họ cũng rất là lớn mà như anh Toàn đã trình bày thì là cũng là top 10 trong những cái doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam và qua đấy thì sẽ giúp cho là cái động lực tăng trưởng trong tương lai của đất xanh là sẽ có thể là duy trì được rất là tốt nghĩa là chúng tôi đang dự đoán là năm 2021 thì có thể là bị ảnh hưởng bởi dịch Covid cho nên là sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 18,2% về à, ROE sẽ chỉ khoảng là 12,8% và nhưng mà năm 2022 và 2023 thì tốc độ tăng trưởng sẽ rất là cao, sẽ khoảng tầm là 50% và thậm chí 2023 là có thể là lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi so với cả 2022. Và đấy là những cái điểm tích cực của chúng tôi về đối với cổ phiếu đất xanh. Thứ nhất là hệ thống phân phối rất là tốt và là thị phần số 1 và sẽ là động lực tăng trưởng. Thứ hai là hệ thống đấy thì cũng sẽ giúp cho các cổ à, cái mặt hàng bất động sản của Senle à của đất xanh là dễ bán hàng hơn và thứ ba nữa là cái việc là những cái ờ, dự án của đất xanh thì rất là nhiều và cũng sẽ tạo động lực tăng trưởng rất là cao về lợi nhuận trong tương lai và định giá của doanh nghiệp thì rất là rẻ và cái điểm nhưng mà có hai ba cái điểm mà tôi cảm thấy là chưa hài lòng đối với cả cổ phiếu đất xanh mà quý nhà đầu tư có thể là sẽ quan tâm thứ nhất đấy là tôi nhìn thấy là cái dòng tiền nếu mà chúng ta phân tích theo chỉ số tài chính thì chúng ta sẽ thấy là cái dòng tiền của đất xanh hiện tại là âm là có rất là nhiều năm là âm là dòng tiền hoạt động kinh doanh và ngoài ra nữa thì là cái ROE của doanh nghiệp thì chúng tôi có một cái so sánh ở slide tiếp theo đấy chính là cũng thấp so với cả doanh các doanh nghiệp cùng ngành là cũng chỉ khoảng là tầm là 6,7% thôi ờ, trong 9 tháng đầu năm và cái điều này thì ờ, không biết là anh Toàn sẽ có quan điểm như thế nào. Vâng. Ừ, đối với cái ý kiến thứ nhất đó là về dòng tiền âm và liên tục đi vay ấy. Vâng. Thì thực ra khi mà chúng ta nhìn vào cái cái cái cái kế hoạch phát triển dự án của đất xanh vâng. rất là dày đặc như thế vâng. và doanh nghiệp đang ở trong một cái giai đoạn giai đoạn gọi là giai đoạn phát triển nhanh ấy, vâng. thì cái nhu cầu về vốn là rất là lớn chính vì thế là ờ, ở trong giai đoạn trước thì ờ, dòng tiền họ âm đây là thực tôi nghĩ là đây là một cái sự ờ, bình thường đối với một doanh nghiệp mà đang ở trong cái giai đoạn mà họ cần dùng rất nhiều capex. Vâng. Um, và ở trong uh, uh, việc đi vay thì đây cũng là một cái vấn đề mà hầu hết các các doanh nghiệp bất động sản đều đều thực hiện khi mà họ đang ở trong một cái giai đoạn mà có rất là nhiều cái dự án bất động sản phía trước và đối với đất xanh thì họ có những cái dự án bất động sản gối đầu lên đến ờ, năm sáu bảy dự án wow. Vâng. liên tục Vâng. Thì cái điều này tôi nghĩ là nó là một cái điều bình thường đối với một doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn phát triển nhanh. Vâng. Thôi. Thậm chí là nếu mà chúng ta nhìn thấy thì cái việc là có dòng tiền âm cũng như là đòn bẩy cao như vậy có khi lại là một lợi thế của đất xanh trong thời gian tương lai đúng, đúng không anh Toàn? Nếu như vì... họ triển khai được dự án một cách suôn sẻ. Vâng, đúng vậy ạ. Và thế thì à, và vậy thì tôi sẽ sang luôn cái luận điểm tiêu cực thứ hai của tôi, đấy chính là cái việc là có vẻ như là liệu có chắc là cổ phiếu đất xanh có triển khai được các dự án suôn sẻ hay không thì ở đây tôi đang lo ngại hai vấn đề chính thứ nhất đấy là cái rủi ro pháp lý của đất xanh là chúng ta đều thấy là các quỹ đất của đất xanh mặc dù rất là nhiều và kế hoạch triển khai dày đặc <coughs> nhưng mà trong quá khứ là đã từng có những cái dự án của đất xanh là họ gặp vướng mắc về vấn đề pháp lý rồi và có và khó khăn trong việc là cấp sổ đỏ cho người chủ đầu tư à cho người mua và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái dịch bệnh trong thời gian gần đây thì cũng lại đang tăng rất là mạnh thì những cái điều này không biết là có ảnh hưởng ra có ảnh hưởng đáng kể đến với cả cái à, bức tranh mà anh Toàn đã vẽ ra cho doanh nghiệp là năm sau có thể tăng trưởng lợi nhuận lên đến hơn 50% hay không? Vâng ạ. Vâng. Ờ, thì thực ra thì như tôi đã nói từ ở phần trước ấy thì ờ, đất xanh có một cái lượng ờ, dự án ở thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn. Tuy nhiên thì họ đang vướng mắc về cái sự triển khai ở ở khu vực này Tuy nhiên thì từ năm 2020 thì đã có cái ba cái quy định nổi bật và được ban hành và tôi nghĩ là có thể giúp tháo gỡ được cái một số cái nút thắt trong việc phê duyệt các dự án ở khu dân cư, đặc biệt là khu vực này. À, thì ví dụ như là nghị định 148 mà ờ, giúp ờ, tháo gỡ cái nút thắt cho các dự án đang chờ phê duyệt do vấn đề là đất công xen kẽ chẳng hạn, wow. Vâng. hoặc là luật xây dựng sửa đổi năm 2020 thì sẽ cắt giảm một số cái quy trình và đơn giản hóa cái thủ tục tài chính. Hoặc là thông tư 21 thì ờ, thay đổi diện tích sử dụng căn hộ tối thiểu để mở ra cơ hội mua nhà cho những người bình dân. Vâng. Đó thì tôi nghĩ là đây là một ừ, cái cái vấn đề về nút thắt sẽ dần dần sẽ được gỡ bỏ. Vâng. Và khi mà cái vấn đề này được gỡ bỏ thì sẽ là một cái catalyst, một cái động lực để vâng. cho đất xanh ừ, phát triển cái dự án của mình. Còn về vấn đề về Covid ấy, thì thực tế uh, trong giai đoạn mà giãn cách thì cũng có ảnh hưởng đến cái vấn đề bày bán hàng vâng. và bàn giao tuy nhiên thì tôi nghĩ là ở trong cái cái bối cảnh mà Việt Nam đã bao phủ tương đối là tốt ừ, về vaccine ở các thành phố lớn vâng. Ờ, thì ờ, cái cái vấn đề về giãn cách xã hội sẽ không còn nó không còn nghiêm trọng như như như, như đợt trước nữa vâng. và đây cũng là và ngoài ra thì tất xanh cũng phát triển một cái platform về bán hàng online cũng như là trải nghiệm về ờ, thực tế ảo vâng. thì cũng là một cái hỗ trợ cho cái à, việc công việc công tác bán hàng của họ thì vâng. À, và vâng. ngoài ra nữa thì à, đối với cả cái rủi ro pháp lý này thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận một cái mặt khác đấy là cái việc là pháp lý mà gặp vấn đề thì chủ yếu là sẽ đến từ những cái dự án mà ở trong thành phố hơn nhiều hơn và đối với cả dạ. trong khi chúng ta nhìn thấy là cái ừ. lịch phát triển những cái dự án tương lai của đất xanh thì lại đi về vùng tỉnh và vùng ven rất là nhiều và đây là những cái dự án mà vẫn còn là vẫn còn là dễ dàng là được giải quyết Ờ. và sẽ là được ờ, khơi thông pháp lý một cái và sẽ được cấp cái ờ, quyền à, cái quy hoạch 1 trên 500 cũng như là được phép xây dựng dễ sớm mà thôi đúng không ạ? Vâng, theo như tôi nghĩ là nếu mà có một cái dấu hiệu tích cực về mặt pháp lý vâng. thì các nhà đầu tư nên theo dõi về đất xanh vâng. bởi vì đây sẽ là một doanh nghiệp mà sẽ rất là nhạy cảm đối với những cái thông tin về pháp lý. Dạ vâng. Và nếu mà giả sử như Covid hiện tại mà nó sẽ bùng phát lên trong vòng 1-2 tháng tới thì anh Toàn nghĩ là liệu năm sau cái à, mảng môi giới bất động sản bởi vì do ở đây tôi cũng có một cái chart về cái doanh thu của <coughs> mảng môi giới bất động sản đấy ạ. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là 2020 thì giảm rất là mạnh và 9 tháng 2021 thì là đã có sự phục hồi hơn. Tuy nhiên là không biết là trong nửa cuối năm này thì liệu là nó có ảnh hưởng gì đến cái doanh thu của cái mảng này trong hết 2021 và cũng như là trong 2022 hay không? Thì Thực tế anh liệu có dự phóng được cái điều đấy không? Ờ, vâng. Theo tôi thì những cái gì mà xấu nhất đối với cái mảng môi giới vâng. nói chung của thị vâng. trường đã qua ở thời điểm quý 3 rồi. À, dạ Bởi vâng. vì là cái thời điểm này là thời điểm mà gần như là đóng băng các vâng. cái hoạt động. Ừ, tuy nhiên thì bây giờ thì theo theo dõi về những cái cái chính sách ban hành của chính phủ về đối với những cái uh, ca covid mới ấy, dạ thì vâng. tôi không nhìn thấy được một cái cái cái sự uh, tiếp tục giãn cách một cách ờ, một cách rất là gai gắt. rất là gay gắt như vâng, như, như vâng. đợt vừa rồi nữa thì tôi nghĩ là sẽ có một sự phục hồi theo quý vâng. đối với đất xanh ở trong các quý tiếp theo dạ, vâng. và đặc biệt là năm 2022 sẽ tăng trưởng khá là mạnh vâng ạ vâng à, cảm ơn anh và bây giờ thì uh, duy sẽ xin phép là sang đến cái luận điểm tiêu cực cuối cùng đối với cả cổ phiếu đất xanh này thì ở trên uh, cái bảng của duy thì là chúng ta sẽ có nhìn thấy là cái rủi ro pha loãng liên quan đến các đợt phát hành riêng lẻ của cổ phiếu DXG thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái vốn điều lệ của DG tăng qua các năm và ngoài ra thì doanh nghiệp cũng có những cái hoạt động ESOP trong những cái năm quá khứ và 2021 thì cũng sẽ dự tính là phát hành ESOP là khoảng 7 triệu cổ và cái việc là phát hành cổ phiếu riêng lẻ này thì là và tăng vốn à, thì không biết là có ảnh hưởng gì đến cả doanh nghiệp hay không ạ? Vâng. Cũng như là cái việc là có thể là liệu là đất xanh là họ có phát hành riêng lẻ hay không nữa. Vâng thì không chỉ đất xanh đâu. Dạ vâng. Thì chúng ta có thể thấy vừa rồi ở trên thị trường đối với các doanh nghiệp bất động sản vâng. nói chung thì họ cũng cũng cũng sử dụng cái phương pháp tăng vốn qua việc phát hành riêng lẻ tương đối vâng. nhiều. Vâng. Cái việc này thì để mà đánh giá thì chúng ta phải đánh giá nhiều chiều. Dạ vâng. Ừ, chắc chắn là có sự pha loãng đối với các cổ đông vâng. hiện hữu. Vâng. Tuy nhiên ấy, thì cái việc phát hành riêng lẻ này nó có thể chúng ta phải nhìn là riêng lẻ phát hành cho ai để có thể họ có sự tham gia của các cái đối tác ừ, về cổ đông chiến lược chẳng vâng. hạn thì cũng có thể là một cái mặt nào đó tốt cho à, cho dạ vâng. để cho cho đất xanh hoặc cho các công ty nói chung. Vâng. À, ngoài ra thì cái ờ, vấn đề về ESOP thì tôi cũng không có ý kiến nhiều vì đây là chính sách của công ty ấy. Vâng. Thì uh, đấy cũng có thể là một cái sự một cái chiến lược một cái chính sách để mà họ giữ người và vâng. họ giữ nhân tài thôi thì mình cũng không không vì cái và cái số lượng ESOP thì cũng không phải là quá lớn. Dạ vâng. Đó thì tôi nghĩ vâng. là cái vấn đề này không phải là cái vấn đề quá lớn đối với đất xanh Vâng, vậy thì à, chúng ta có thể thấy được rằng là đối với cả cái vấn đề phát hành riêng lẻ này thì chúng ta sẽ có một vài cái, à, sự là lo lắng hay là quan ngại. Thì đầu tiên đấy là là liệu phát hành cho ai? Nếu mà phát hành riêng lẻ với giá ưu đại hấp dẫn mà phát hành cho ví dụ như là ban lãnh đạo hay là cho những cái con người mà có cái lợi ích bên ngoài mà họ không vì là lợi ích chung của doanh nghiệp hay là ví dụ như là kiểu ban lãnh đạo là có cái động thái là phát hành riêng lẻ ra để xong rồi sau đấy là bán bán đầu cơ để chuộc lợi ngay lập tức thì là nó có thể là sẽ ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu còn ngoài còn nếu mà phát hành riêng lẻ mà cho những cái đối tác chiến lược thì thực ra nó lại có thể là một cái điểm tốt đối với cả cổ phiếu này và ngoài ra nữa thì phát hành riêng lẻ thì chúng ta cũng sẽ nhìn thêm về cái việc là liệu rằng là khi mà phát hành xong thì ROE của doanh nghiệp hay ROE ở đây ý của chúng tôi là cái chỉ số mà về cái hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là nó có được đảm bảo như cái mức mà trước khi là họ là kêu gọi phát hành hay không thì chỉ cần cái chỉ số hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mà vẫn duy trì được ở mức là tương đối là hấp dẫn khoảng trên 15% thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc phát hành riêng lẻ lại là một cái thông tin tích cực đối với cổ phiếu và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong thời gian vừa qua thì cũng khá là nhiều doanh nghiệp là cũng đã phát hành riêng lẻ và nhưng mà giá của cổ phiếu thì vẫn tăng và ngoài ra nữa thì là cái um, lợi nhuận doanh thu của lợi nhuận và doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thì vẫn được đảm bảo và tăng trưởng cũng rất là tốt và và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy thêm rằng đấy là cái việc là à vâng và sau đây thì à, tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đấy chính là cái chương trình là 5 phút dành cho cái việc quảng cáo thì à, đối với cả thì ở đây trên slide của tôi là có những cái chương trình mà dành cho À, mà dành cho khách hàng của VN Direct cũng như là các quý nhà đầu tư mà muốn quan tâm đến thị trường chứng khoán do trung tâm tư vấn đầu tư là phát hành thì đầu tiên là có chương trình lao bàn thị trường vào lúc 3 à, giờ thứ hai hàng tuần thì đây là một chương trình mà về tiêu điểm vĩ mô và cập nhật các kênh tài sản để quý nhà đầu tư có thể có góc nhìn tổng quát về thị trường cũng như là hiểu hơn về các ngành cũng như là các thông tin mới của các ngành để có thể là đưa ra các quyết định đầu tư của mình à, liên quan đến cái phương pháp là à, top down và cái chương trình thứ hai của chúng tôi là chương trình tọa đàm đầu tư là một chương trình dành riêng cho khách hàng của VN Direct sẽ phân tích về các mã cổ phiếu hay là nhận định thị trường và về một nhóm ngành nào đấy thì đây là một chương trình đặc biệt mà chỉ riêng khách hàng của VN Direct có thể tham gia thôi và cái chương trình này thì sẽ được phát sóng vào lúc 3 à, giờ chiều thứ tư hàng tuần thì sắp tới đây thì là chúng tôi sẽ có tổ chức cái chương trình mà sẽ liên quan đến à, nhóm ngành bất động sản và cái này thì sẽ riêng khách hàng VN Direct là sẽ được à, tham gia và sẽ được hỏi nhiều chuyên gia để có thể là đưa ra được cái quyết định của mình và cái chương trình thứ ba của chúng tôi là chương trình cổ phiếu 360 là chính là chương trình ngày hôm nay là phân tích về một cổ phiếu mà theo cả tích cực lẫn tiêu cực vào lúc 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần thì với cái chương trình này thì quý nhà đầu tư khi mà tham gia thì có thể là biết đâu là có thể là tìm được những cái cơ hội đầu tư mới hoặc là hiểu hơn về một số doanh nghiệp mà mình đang quan tâm và qua đấy thì hoặc là chúng tôi cũng có những cái số mà sẽ là update những cái doanh nghiệp hay là cập nhật thêm những cái doanh nghiệp mà chúng tôi thấy rằng là cần phải có những thông tin mới hay là có những cái điểm biến chuyển mới mà quý nhà đầu tư cần phải quan tâm và qua đấy thì sẽ giúp quý nhà đầu tư có thể là hiểu hơn về các doanh nghiệp đấy và đưa ra quyết định là có nắm giữ hay là mua mới những cái cổ phiếu mà chúng tôi update và cuối cùng là thì chương trình nhịp đập thị trường sẽ vào lúc 4 giờ chiều hàng ngày thì đây cũng là một chương trình dành riêng cho khách hàng của VND mà khi tham gia thì quý nhà đầu tư có thể nghe được nhận định thị trường hàng ngày cũng như là cái diễn biến của các nhóm ngành và ngoài ra thì cũng có thể là đưa ra các câu hỏi cho các chuyên gia để có thể là tìm được cái điểm mua điểm bán của mình trong tương lai và cuối cùng thì chúng tôi có bốn chương trình à, có bốn cái cộng đồng trên Facebook mà để quý nhà đầu tư có thể là tham gia vào để có thể là sinh hoạt về cổ phiếu cũng như là bàn luận về những cái mã mà mình đang đầu tư thì đầu tiên đấy là cộng đồng tích sản và đầu tư thịnh vượng đi well trên cái chương trình à, cái cộng đồng thứ hai là cộng đồng giao dịch chứng khoán đi stock thì cái đi well nó sẽ thiên về những cái cơ hội mà đầu tư dài hạn hay là những cái trường phái phân tích cơ bản còn đối với cả cái cộng đồng giao dịch chứng khoán đi stock thì sẽ thiên về những cái cơ hội đầu tư phân tích kỹ thuật và cuối cùng là có hai chương trình à, hai cái cộng đồng khác của chúng tôi là cộng đồng sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư đi go cũng cũng như là cộng đồng bảo an tài chính đi live thì đây là hai cộng hai cộng đồng để chúng ta có thể hiểu hơn về cái quản trị tài chính cá nhân cũng như là cách phân bổ những cái tài sản mà mình đang có để có thể là đạt được cái hiệu quả tối ưu trong khi là rủi ro thì tối thiểu và để tham gia những cái cộng đồng này thì quý nhà đầu tư có thể là quét những cái mã QR code của chúng tôi ở đây và bây giờ thì là tôi sẽ xin phép là sang cái phần đặt câu hỏi à, câu hỏi và trả lời ngày hôm nay của quý nhà đầu tư ạ Dạ vâng, à, có rất nhiều khách hàng đã phản phản hồi à, đã nhắn tin cho chúng tôi ở trên uh, kênh livestream trên YouTube thì hiện tại là xin thông báo với quý nhà đầu tư là cái chương trình uh, cổ phiếu 360 thì sẽ được uh, livestream đồng thời ở trên hai kênh, hai phương tiện truyền thông, thứ nhất là Facebook và thứ hai là YouTube ạ. À, thì có một uh, khách hàng hỏi về việc là DXG em liệt vào danh sách cổ phiếu xấu rồi. Lãnh đạo làm giá cổ phiếu, pha loãng cổ phiếu, em không bao giờ đầu tư mã này. Thì không biết là chuyên gia à, chuyên gia Toàn thì có cái quan điểm gì à, có có cái nhận định gì về cái việc này không ạ? Vâng. Ừ, thực ra thì cái đợt cái cái ờ, thời gian vừa rồi cũng có một thời gian mà uh, đất xanh cũng ra một số cái quyết định ví dụ như là ISOP không đồng hoặc là việc uh, uh, phát hành riêng lẻ. Ừ, tuy nhiên ấy, thì sau khi mà thị trường có một cái phản ứng khá là tiêu cực thì uh, hội đồng quản trị của đất xanh đã à. đã vâng. đã đã thay đổi cái cái ờ, quyết định của mình và đưa ra những cái quyết định nó hợp lý hơn thì tôi nghĩ đây cũng là một cái sự ờ, phần nào họ cũng ban lãnh đạo cũng có lắng nghe cái, cái ý kiến của của của, dạ, của vâng. thị trường vâng. Đấy. và đứng dưới góc độ là một nhà phân tích ấy vâng. Ờ, được tiếp cận với với với với với doanh nghiệp ấy vâng. thì đất xanh giai đoạn này thì họ cũng đang đẩy mạnh cái công tác uh, quan hệ ờ, quan hệ nhà đầu tư và vâng. họ đang ờ, đang đang làm mới cái hình ảnh của mình vâng ừ, thì tôi nhận thấy là đây cũng là một cái điểm tích cực đối với đất xanh vì là thời gian này thì ờ, thì bộ phận quan hệ khách hàng à, quan hệ nhà đầu tư của đất xanh cũng khá là tích cực để họ họ có thể đưa được những cái mà hình ảnh tốt nhất về về, vâng. về doanh nghiệp để phần nào đấy làm à, thay đổi được cái hình ảnh mà mà nhiều nhà đầu tư đang đang đang nhìn đất xanh dưới góc độ đó. À, dạ vâng. À, thì uh, trong vâng cảm ơn uh, câu hỏi à, cái câu trả lời của anh Toàn về uh, cái uh, việc là cái quan ngại của nhà đầu tư về uh, ban lãnh đạo thì bên cạnh đấy thì thì có khách hàng hỏi về cái việc là là làm thế nào để xem được chương trình tọa đàm đầu tư thì thưa với cả khách hàng thưa với anh thì là anh có thể là liên hệ với cả cái bộ phận là chăm sóc khách hàng của VND để có thể là hỏi cái đường link tham gia của của chương trình ạ. Vâng, thì anh chỉ cần là gọi điện cho họ và sau đấy là nói rằng là muốn tham gia với cả muốn à, tham dự cái chương trình tọa đàm đầu tư thì họ sẽ gửi anh cái link đăng ký hoặc là anh đưa cho họ cái email thì họ sẽ thì qua đấy thì là cái bộ phận triển khai cái chương trình tọa đàm đầu tư thì có thể là gửi được cho anh ạ. Vâng. Và cái câu hỏi Vâng. Và ngoài ra nữa thì Vâng, à, có một câu hỏi ở đây thì các bạn các bạn đa số là sẽ đều hỏi là về việc là ban lãnh đạo bán nhiều cổ phiếu thì nhà đầu tư có à, thì chuyên gia có quan điểm gì không thôi Thì vâng. Thì chắc là cái này anh Toàn cũng đã trả lời cho quý nhà đầu tư nghe ừ. rồi. Và bây giờ thì là sẽ có một à, người khác hỏi về là đánh giá như thế nào về cổ phiếu VNA thì đối với cả cổ phiếu VNA thì Duy đang đọc ở đây thì chúng ta có thể thấy là công ty liên quan đến vận tải biển Vinaship, Upcom và cái giá của cổ phiếu thì thời gian vừa qua thì đã tích lũy một thời gian tương đối là lâu rồi. À, chúng ta cũng đã nhìn thấy là tích lũy đi quanh vùng giá là 38 40 trong vòng à, một năm và và nếu mà và chúng ta có thể nhìn thấy là cái định giá P/E của doanh nghiệp thì tương đối là thấp nghĩa là chỉ khoảng ở mức 6 lần thì nếu mà xét về cái tiêu chí là về định giá thì thì đây là một cổ phiếu mà có cái định giá tương đối là rẻ và không quá không bị quá đắt và nhưng mà tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn về cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái ờ, năm 2020 thì là do ảnh hưởng Covid thì là cũng lợi nhuận cũng giảm rất nhiều nhưng mà cái quý 1 và quý 2 à quý 2 quý 3 vừa rồi thì lợi nhuận tăng rất là mạnh thì cái cổ phiếu này cũng có vẻ như là cũng hơi giống cái cổ phiếu VOS là đều về là vận tải biển và cái ờ, chúng ta đều biết là cái cước phí vận tải biển đợt thời gian vừa rồi thì đã tăng rất là mạnh bởi vì do là cái việc là nhu cầu tăng cao và trong khi là cái nguồn cung thì không có tăng mấy và ngoài ra nữa thì là giá container cũng tăng cũng khiến cho cước phí cảng biển tăng thì thành ra là các doanh nghiệp như VNA đã được hưởng lợi và hiện tại thì duy thấy là đối với cả cái ờ, phí cảng biển thì mặc dù là cũng có những cái quan ngại là nó sẽ giảm trong tương lai khi mà nó liên quan đến việc là những cái chỉ số về phí cảng biển thế giới là đã giảm rồi và ngoài ra nữa thì là cái um, ngoài ra nữa thì là cái việc là nếu mà hết giãn cách covid thì cái việc là hàng không hoạt động trở lại thì cái vận chuyển hàng không nó cũng có thể là một phần nào đấy thay thế được cho cái vận chuyển hàng hải và qua đấy thì là cũng sẽ khiến cho có cái rủi ro của cái việc là cước phí cảng biển giảm thì đối với cả những cổ phiếu này thì duy nhìn nhận rằng là rõ ràng là cái cước phí cảng biển là có thể giảm thật là đấy là có một cái là có cái rủi ro tuy nhiên là nó vẫn chưa xảy ra và chúng ta đều nhìn thấy là ví dụ như cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn lúc đấy là chúng ta nhìn thấy là có rủi ro về việc là cái giá thép nó sẽ giảm nhưng mà giá thép lúc đấy cũng chưa giảm 100% mà chúng ta chỉ thấy là nó vẫn tăng thôi và khi và khi đấy nếu mà chúng ta mà chỉ vì do nhìn thấy là nó tăng thì và xong rồi là nó không giảm thì xong rồi chúng ta quyết định là thôi không chơi cổ phiếu đấy nữa chẳng hạn thì có thể là chúng ta sẽ bị mất mất một cái sóng lên nghĩa là ví dụ như bản thân duy chẳng hạn thì cũng đã từng có thời gian là đầu tư cổ phiếu dgc đây là chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân thì là cũng đã từng đã chơi cổ phiếu dgc và đã bán rất là sớm bởi vì do là nó liên quan đến việc là duy nghĩ rằng là là là có thể là cái giá phân à cái giá về phốt pho nó không tăng nữa nhưng mà mọi thứ mình dự đoán quá sớm thì thường cũng chưa chắc đã đúng và đối với cả cái thành ra là nếu và hơn thế nữa là cái dòng tiền của mình nó cũng không quá là to thì thành ra là cái quan điểm của duy là đối với những cổ phiếu này thì chừng nào nó vẫn còn tốt thì quý nhà nghĩa là cái cước phí cảng biển nó vẫn còn hấp dẫn thì quý nhà đầu tư cứ tiếp tục là nắm giữ và khi mà có chuyển biến xấu thì chúng ta có thể cân nhắc xem xem lý do là gì liệu nó có lâu dài không nếu nó lâu dài thì lúc đấy chúng ta có thể là tiến hành là thoái vốn hay là à, à, chốt lời cái khoản hay là thoát cái khoản đầu tư đấy ra và đối với cả cổ phiếu khác nữa thì là có cổ phiếu về à, APS AP à, à, có cổ phiếu về VOS ạ. thì cổ phiếu VOS này thì à, thì à, các chương trình khác của của các chương trình tọa đàm đầu tư thì nếu mà anh Hùng thì là à, khách hàng của VND thì anh có thể là vào cái đường line là e-learning và à vâng thì à, Duy sẽ à, và gửi cho anh trên à, cái comment ở trên à, trên à, cái comment của chương trình để anh có thể biết là e-learning.vndirect.com.vn và đăng nhập bằng cái tài khoản của mình tài khoản chứng khoán của mình tại VN Direct để có thể là xem lại những chương trình trước về ngành cảng biển thì trong đấy thì sẽ có à, có những chuyên gia mà hiểu kỹ hơn về ngành cảng biển là có thể là giải thích kỹ hơn cho anh còn nếu mà bây giờ giải thích thì chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản là cũng câu chuyện cũng hơi hơi giống VNA là cũng liên quan đến việc là được hưởng lợi do cái giá cước vận tải biển tăng trong thời gian vừa qua và thành ra là lợi nhuận cũng tăng rất là tốt nhưng mà khác với cả VNA ở một chỗ thì là VOS thì còn có một cái lợi thế khác đấy là từ cái việc là là họ là cổ đông của công ty MSB thì cái việc là và cái và cái cổ phiếu MSB của VOS thì là được ghi nhận ở cái giá vốn rất là thấp trong cái báo cáo tài chính thì đấy cũng có thể là một cái tài sản chìm khác mà có thể là nó chưa hiện lên trên cái à, báo cáo tài chính cũng như là trên định giá của doanh nghiệp mà chúng ta có thể nhìn thêm à, à, tuy nhiên thì à, cũng có một cái lưu ý là cái cổ phiếu VOS thì cũng đã tăng khá là nóng trong thời gian vừa rồi và cái à, và thành ra là những cái câu chuyện về à, cước phí cảng biển hay là về cái việc là là nắm giữ cổ phiếu thì có thể là nó cũng đã phản phần nào phản ánh vào giá rồi thì nếu mà để tìm điểm mua thì có lẽ là anh nên hỏi ở trong chương trình về phân tích kỹ thuật thì sẽ được điểm mua tốt hơn vâng à, có quý nhà đồ, cổ đông hỏi về à, chùm ba cổ phiếu APS, API và IDJ thì đối với cả cổ phiếu API và IDJ thì chúng ta biết rằng đấy sẽ là cổ phiếu về à, bất động sản ạ và cái cổ phiếu bất động sản này thì họ sẽ tập trung rất là nhiều vào vùng ven và không biết là anh Toàn thì là chuyên gia về ngành bất động sản thì có biết về hai cái cổ phiếu này không ạ? À, cũng có biết nhưng mà mình cũng đang mình cũng chưa nghiên cứu sâu về về về doanh nghiệp này với dạ cả vâng. thấy giá tăng thì cũng tương đối nhiều so với hồi đầu năm rồi. Vâng. Tăng đến gấp 4 lần thôi vâng. Việt vâng nên là mình cũng không không không có cái nghiên cứu sâu về nó nữa vâng vâng à, thì đối với cả cổ phiếu này thì à, thì họ sẽ có quỹ đất ở rất là nhiều tỉnh ở trên à, ở trên à, Việt Nam chứ ví dụ và gần đây nhất thì là chúng ta có thể thấy là họ đã triển khai thành công cái dự án ở Huế thì cổ phiếu API thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái tầm nhìn của ban lãnh đạo của API chẳng hạn thì chúng ta sẽ biết là cái chủ tịch của công của nhóm cổ phiếu này là anh à, Nguyễn Đỗ Lăng thì anh Lăng cũng là một cái người mà mà mà cũng là mà hồi xưa là cũng có tầm nhìn rất là lớn rất là rất là lâu rồi về cái việc là cần phải mua bất động sản ở vùng tỉnh tại vì do là ví dụ như là anh được ừ, lấy cảm hứng từ từ tỷ phú bất động sản ở bên Trung Quốc và anh nhìn thấy cái câu chuyện đấy tương tự xảy ra ở trên ở bên Việt Nam và thành ra là đã tích lũy những cái cổ phiếu hay là những cái quỹ đất ở vùng tỉnh rất là sớm với cái giá vốn rất là rẻ và bây giờ thì hiện tại là chúng ta cũng đã nhìn thấy là có vẻ như là nó đang nảy nở sinh sôi ra tuy nhiên thì đối với cả cái việc là có mua hay giữ à, đối với cả cổ phiếu API và IDJ này thì à, thì duy nghĩ rằng là cái là cái trường à, mua thì rất là khó để có thể là nhận xét được tại vì do là đây là những cái cổ phiếu mà đã tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua nếu mà chúng ta mua mới thì điểm mua là thực sự là rất là rủi ro cho nhà đầu tư đối với cả và hơn và như chúng ta đã biết thì những cái cổ phiếu mà lợi nhuận cao thì sẽ có rủi ro cao cho nên thành ra là điểm mua mới thì thực sự mà nói thì nếu mà phân tích kỹ thuật thì duy nghĩ là chắc là chưa có đâu nhưng mà nếu mà nói về việc là về cái việc là làn sóng bất động sản trong tương lai thì như nào thì theo quan điểm riêng của duy thôi thì đấy là đấy là làn sóng bất động sản nó vẫn còn rất là dài chứ nó không thể nào mà chấm dứt ngay được bởi vì chúng ta đều biết rằng là sau khi kích cầu kinh tế xong sau khi kích cầu kinh tế xong thì thì sau đấy là người dân mới tăng thêm sức mua và khi có sức mua thì họ mới thực sự là có nhu cầu về bất động sản còn hiện tại thì có thể là sẽ có sức mua bất động sản ở đâu đấy nhưng mà sẽ liên quan nhiều đến những người giàu và những cái người mà họ đã có sẵn nguồn tiền từ trước rồi hoặc thậm chí là những cái người mà chơi chứng khoán đã rất là lời trong thời gian vừa qua thì cũng có thể là chốt lời chứng khoán chẳng hạn để chuyển sang là mua đất thành ra những cái cổ phiếu về đất thì hay là cái giá đất ở một số vùng nó sẽ tăng thì đối với cả những cái cổ phiếu về đất này thì chắc là chúng ta sẽ phải theo dõi kỹ hơn thứ nhất là về pháp lý và thứ hai là về cái vấn đề về việc là triển vọng tăng giá đất ở đấy là có hấp dẫn hay không những cái dự án trọng điểm của họ sắp tới trong tương lai sẽ như thế nào và triển khai ra sao và thành ra là đối với cả cổ thành ra là APS thì chúng ta sẽ biết là công ty vệ tinh của hai công ty to kia và sẽ thiên về cái việc là ờ, công ty chứng khoán và cái ờ, công ty chứng khoán này thì thực ra là cái ờ, điểm sáng nhất của họ của cái cổ phiếu đấy chính là cái việc là đang nắm giữ cổ phiếu API và IDJ mà với giá vốn rất là thấp và chúng ta đều nhìn thấy ví dụ như API thì đã tăng ở cái vùng từ hơn 40 lên bây giờ là lên hơn 98 và qua đấy thì sẽ thấy rằng là sẽ thấy rằng là cái thành ra là cái triển vọng của cổ phiếu APS chủ yếu sẽ đến từ cái việc là API và IDJ có còn hấp dẫn hay không ngoài ra nữa thì gần đây thì APS họ cũng có một cái um, một cái um, họp cuộc họp đại hội cổ đông bất thường về việc là tăng vốn và chúng ta đều thấy là có một cái làn sóng mới về các công ty chứng khoán về việc là tăng vốn thì thì thành ra là cái hiệu quả sử dụng vốn ra sao thì duy cũng thì chắc là chúng ta sẽ cần thêm thời gian để có thể là xem xét nhưng mà nếu mà trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái con sóng mà rất là nhiều cổ phiếu rất là nhiều cái cổ phiếu về bất động sản à về chứng khoán khác cũng là đang tham gia và rất là nhiều ví dụ như VND hay là SSI đều có tăng vốn cả và thành nhưng mà cũng chưa phải là tất cả những người chơi ở trong cái thị trường này đã tăng vốn đâu mà vẫn còn rất là nhiều người khác và cái câu chuyện đấy thì có thể là trong tương lai vẫn còn tiếp diễn nữa cho nên thành ra chúng ta cũng không không quá là vội mà phải chốt lời những cái cổ phiếu mà liên quan đến nhóm ngành này tuy nhiên thì cũng có một cái rủi ro khác mà quý nhà đầu tư nên lưu ý với việc lướt sóng đấy chính là cái ờ, đợt dịch covid này có vẻ như là số ca là đã tăng lên rất là